nhưng mà khi về là mình kêu con trai mình nói liền con coi bé này nó đẹp quá <laughs> chắc gì nó thương con thiệt đâu ờ. ờ. tại vì con trai mình hồi đó là đi học học xong rồi là đi học ờ, đại học xong cái là thi nghĩa vụ mấy năm về rồi bắt đầu làm tài xế tài xế mà tài xế xe cẩu nữa mình mấy lúc nào nó cũng nhem nhúa nữa. <laughs> nó đâu có sạch sẽ đâu chỉ đi đâu mới được bộ đồ sạch sẽ vô còn bình thường nguyên ngày là cái bộ đồ chạy xe rồi đến khi mà quen con bé này dắt về thì mình thấy con bé này thì lúc đó là đang làm tiệm tóc ừ. nó quá xinh mình nói là con ơi trời ơi, con này làm xe tài xế xe cẩu mình mấy con lem lú mà con quen con bé này nó xinh quá là con Sợ chỉ khổ thôi đúng, đúng rồi à. à. nhưng mà sau đó là mình có biết là mẹ ngăn cấm cái tình cảm à là khoảng một thời gian sau á ừ. khi mà gặp chồng hẹn chồng gặp nhau thì chồng hay à, tắt chuông điện thoại ai điện thoại tới là lại tắt máy ngay là cái người gọi là mẹ à. thì mình mới suy nghĩ là trời chắc có bồ hả ta mới như vậy thì mình cứ theo dõi theo dõi có một tuần khoảng hai tuần sau á thì gặn hỏi miết thì ổng mới nói là mẹ không muốn anh quen em nên là lúc đó là cũng hơi buồn một chút xíu là qua ngày hôm sau em tức lắm em chạy thẳng lên nhà mẹ luôn <laughs> trời nó gan lắm đó dạ. đi một mình nó tới nhà mình luôn á để à. để nói chuyện đúng rồi tại vì cái tính của em là em thích cái gì đó nó rõ ràng thì dạ. em cũng hơi thẳng tính một chút xíu là em chạy thẳng lên nhà mẹ em dựng xe trước cửa em chạy vô em không khóa cổ luôn em chạy vô em nói ủa sao mẹ lại cấm con như vậy như vậy với anh sơn em nhớ lúc đó là chỉ có một mình em nói thôi mẹ lại không nói tại vì giống như là em nói em lấn phần của mẹ luôn rồi xong nói xong em lại chạy về không đợi mẹ giải thích luôn <laughs> dạ tại vì mình mình không cái kiểu là mình chỉ muốn nói hết những cái gì mình tức ra thôi ừ. xong sau đó mẹ em mới lại gặp chồng em và nói là tao chưa bao giờ thấy con nhỏ nào nó gan như con nhỏ này <laughs> À, xin chào cô Dạ, chào cô Đúng Chào chị ạ à. Mời em gái ngồi Dạ Wow, hai mẹ con trẻ đẹp quá <laughs> Bây giờ thì mình uh, giới thiệu về mình cho khán giả cùng biết được À, mình uh, chào MC Viền Linh và dạ, Lê Lộc dạ. Chào khán giả trong trường quay Mình tên là Quỳnh Thị Hồng Nhung Mình uh, năm nay 49 tuổi Hiện tại thì mình đang uh, kinh doanh mua bán à. Dạ Dạ, xin mời chị ạ à. Đây dạ, là con dâu của mình Dạ, em chào chú Viền Linh và dạ, chị Lê Lộc Em à, tên là Võ Thị Diệu, 25 tuổi. Em đang làm bên à, làm đẹp. À. Dạ phun xăm thẩm mỹ. Dạ. <laughs> Diệu làm dâu của mẹ được bao lâu rồi? Dạ em làm dâu của mẹ được uh, à, 3 năm, hơn wow. 3 năm. Chắc có em bé rồi chứ ha? Dạ đúng. Rồi. Bé của em được uh, 3 tuổi rồi. À. Trai hay là con gái? Dạ bé trai ạ. À. à cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp à, nàng dâu đó mình cảm nhận về cô con gái nó như thế nào cái ngày đầu tiên mà con trai nó chở bé diệu về nhà đó khi mà ngồi chơi thì mình nói chuyện bình thường thôi nhưng mà khi về là mình kêu con trai mình nói liền con ơi con bé này nó đẹp quá <laughs> chắc gì nó thương con thiệt đâu Ồ. tại vì con trai mình hồi đó là đi học học xong rồi là đi học ờ, đại học xong cái đi nghĩa vụ mấy năm về là bắt đầu làm tài xế tài xế mà tài xế xe cẩu nữa mình mẩy lúc nào nó cũng nhem nhúa nữa. nó đâu có sạch sẽ đâu chỉ đi đâu mới được bộ đồ sạch sẽ vô còn bình thường nguyên ngày là cái bộ đồ chạy xe rồi đến khi mà quen con bé này dắt về thì mình thấy con bé này thì lúc đó là đang làm tiệm tóc ừ. nó quá xinh mình nói là con ơi trời ơi con này làm xe tài xế xe cẩu mình mấy con lem luôn, mà con quen con bé này nó xinh xinh quá là con chỉ khổ thôi đúng, đúng rồi à, à. mà con trai mình là hay lắm là nói gì nói là mẹ nói sao nói cũng làm thinh không trả lời một câu nào rồi sắp bao bao lâu thì mình làm đám cưới cho con mình ờ à, nó quen cũng lâu rồi nha nó dạ, quen cũng mấy năm à mấy năm cũng luôn à, dạ khoảng 5 ờ, năm mới đám cưới 5 năm luôn à, dạ. dạ ừ. nhưng mà vậy còn với chị cái lần đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng á chị ấn tượng điều gì em thấy cái cuộc nói chuyện nó diễn ra bình thường thì cũng như bao cặp mẹ chồng nàng dâu khác thôi lúc mà về thì em vẫn nói với chồng là mẹ có phần dễ tính nhưng mà sau đó là mình có biết là mẹ ngăn cấm cái tình cảm à là khoảng một thời gian sau á ừ. khi mà gặp chồng hẹn chồng gặp nhau thì chồng hay à, tắt chuông điện thoại ai điện thoại tới là lại tắt máy ngay là cái người gọi là mẹ à. thì mình mới suy nghĩ là trời chắc có bồ hả ta mới như vậy thì mình cứ theo dõi theo dõi có một tuần khoảng hai tuần sau á thì gặn hỏi miết thì ổng mới nói là mẹ không muốn anh quen em nên là lúc đó là cũng hơi buồn một chút xíu Đầu qua ngày hôm sau Em tức lắm Em chạy thẳng lên nhà mẹ luôn <laughs> trời nó gan lắm đó dạ. đi một mình nó tới nhà mình luôn á để à. để nói dạ. chuyện đúng rồi tại vì cái tính của em là em thích cái gì đó nó rõ ràng thì còn dạ. em cũng hơi thẳng tính một chút xíu là em chạy thẳng lên nhà mẹ em dựng xe trước cửa em chạy vô em không phá cổ luôn em chạy vô em nói ủa sao mẹ lại cấm con như vậy như vậy với anh sơn em nhớ lúc đó là chỉ có một mình em nói thôi mẹ lại không nói tại vì giống như là em nói em lấn phần của mẹ luôn rồi xong nói xong em lại chạy về không đợi mẹ giải thích luôn <laughs> dạ tại vì mình mình không cái kiểu là mình chỉ muốn nói hết những cái gì mình tức ra thôi ừ. xong sau đó đó mẹ em mới lại gặp chồng em và nói là tao chưa bao giờ thấy con nhỏ nào nó gan như con nhỏ này <laughs> nhưng mà cô thấy sao cô cái lúc mà chị ấy tới khi đã tới nói chuyện rồi thì lúc đó mình cũng nguôi đi rồi dạ. cái kiểu mình cũng xìu ừ. à rồi cái thôi để cứ để hai đứa nó quen nhau đi mình không cản nữa chứng minh được là cái tình yêu của cô gái này đến với con mình là à, thật đúng chứ rồi. không phải là gọi là màu mè gì hết ha à, thì nó quen mấy năm á thì bắt đầu nó về nó nói là giờ con đặt mẹ ngồi ừ. chỗ này nè à. <laughs> chứ không phải mẹ đặt con đúng rồi con chứ không phải mẹ đặt con ngồi đâu rồi sau đó lấy nhau thì về làm dâu sao nó có giống như lúc đầu hay có ờ, trở ngại gì không à khi mà bé này về làm dâu á thì thật sự là mình không ngờ luôn không ngờ là một đứa nó còn nhỏ lúc nó cưới là nhớ nó mới 19, 20 gì đó hả mà lại ờ, nó lại khéo chuyện trong nhà trong cửa gì bếp nút gì là ngon lành rồi biết tâm lý mẹ chồng nữa chứ chắc có lẽ biết ngay từ đầu mình không thích á nói là đẹp này nọ chắc ừ. không vuông véo trong ờ, gia đình cho nên là về là bắt đầu bao Chứng nhiêu tài là ờ đúng rồi là trổ ra hết được. từ ngày con bé này về làm dâu nhà rồi là mỗi là lễ nè dạ. sinh nhật nè là coi như là đều có qua có quà hết chứ ừ. mình chưa bao giờ mấy chục năm mà chưa ai tặng mình hết trơn rồi mỹ phẩm là mua cho mẹ xài luôn à. hai mẹ mẹ con hợp nhau gì nhất ăn cưới về là rất hợp lắm mọi ừ. hợp thứ đều hợp là tâm lý lắm là thường là chị nấu cơm cho cả nhà mình ăn hả không em thì không sống với mẹ cứ nhưng về mà thì có em nhà hay rồi. Ừ. qua lại với mẹ nhà mẹ đi thăm mẹ với lại cháu cháu ở, ở gần thôi à, vậy thì dạ. những cái bữa cơm gia đình có uh, cứ làm... cuối tuần dạ, chẳng hạn cuối tuần á là cuối tuần dạ. là, là, là, nó vô nhà mẹ là cô nấu hay là chị nấu thường thường là mẹ sẽ nấu à, hoặc là mua cái gì vô thêm nữa em cũng à. nấu tâm lý lắm nói chung con bé này tâm lý lắm nhưng mà sao à. mà nó không nấu một bữa cơm nào những bữa cơm tròn vẹn vẫn có vẫn có nhưng mà nó hơi ít thôi ừ. dạ tại vì chồng em cũng bận công việc mẹ thì cũng kinh doanh buôn bán nên mẹ cũng hơi bận ừ. dạ mình có cảm giác là một cái điều gì mà mình buồn mẹ mình mình không dám nói ra hình như là em không buồn mẹ mà chỉ có mẹ buồn em thôi sao em biết là mẹ buồn có một lần á là cái thôi nôi của con của em á nếu tính ra là cúng ở trên nhà ngoại là chỉ cúng thôi noi là ngày mình cúng ngày ông còn khi tổ chức á, thì là ngày dương để mời mọi người còn khi mà cúng ở trên nhà mẹ đẻ của em trên bình dương thì nó hơi xa nhà mẹ trên này thì em lại không có báo cho mẹ biết tại vì mình cũng nghĩ là mẹ em bận buôn bán với lại là thêm hai đứa em nó còn đi học mẹ đưa rước nữa nên là thấy nếu mà mẹ biết tin thì thế nào mẹ cũng sẽ chạy lên thì mẹ sẽ bỏ hết công việc ừ. lại lúc đó lại suy nghĩ là thấy nó không hay nên là không báo cho mẹ nhưng mà chiều đó lại đăng hình lên facebook và trong khi đó là, là mẹ nói với em chồng của em là em không báo cho mẹ biết mà trong khi đó là mọi người đều biết hết là mẹ trong khi đó mẹ là bà nội mà mẹ không biết thì mẹ giận mẹ không, nói chuyện với em luôn không em giận nữa. nhưng mà không la nha không mẹ im không lặng la luôn mà thà la mình đi mình còn còn còn còn biết đường để mình xử thì cũng khoảng một tuần sau thì ờ, mẹ mới ngu giận tại vì em cũng gặp trực tiếp mẹ và em nói mình cũng suy nghĩ cho mẹ chứ không phải là không là mẹ cũng nguôi con dâu này hay cái nè có chuyện gì nói cho mẹ liền luôn ngay cái chuyện đầu tiên chưa làm dâu đã dám nói thì sau này cái đó là cái tính đúng em. rồi dạ. như thế thì nó rất là tốt bởi vì mình cảm giác cái nào mà mình không bằng lòng mình nói với mẹ luôn cái nào mình như thế nào nói với mẹ trao đổi trực tiếp như thế thì nó sẽ không bao giờ có chuyện để bụng đâu còn nếu như mà mình cứ nghĩ thôi thôi, thôi không nói không nói cuối cùng nó nặng bụng rồi cứ bùng phát là nặng nề lắm à. hai mẹ con mình có những cái kỷ niệm nào mà đáng nhớ chưa cô kỷ niệm á thì nói chung tại vì không có ở chung với nhau đó yeah. Dạ. thành ra hả chỉ những lúc là đi đám cưới hay à, hoặc là đi uh, chơi thì mẹ con mới có đi chung thôi tại vì mỗi người có cái ờ, công chuyện riêng hết suốt ngày tôi nói không có gặp nhau được luôn cả dạ. tuần nhiều khi hai tuần luôn mới gặp được nhau dạ. đó cho nên là nhiều khi đi chơi thì như đi vũng tàu đồ thì ừ, thấy ai cũng lo tắm lo ăn lo chơi mà con bé này thì nó cứ lui hủi nó nướng đồ cho cả gia đình ăn không à nói chung là không hiểu sao mình ngay từ đầu là mình nói con bé này đẹp thì mình sợ nó sẽ không có chu toàn được mọi thứ ừ. tại thường thường ta nói nó đẹp quá mình biết làm cái gì <laughs> <laughs> nhưng mà khi nó về làm dâu rồi mình mới thấy là chắc có lẽ là chị xui ở bên bệnh cũng có dạy cho nên là nó bước về làm dâu gia đình mình thì nó đã coi như là nó nó nó hay nó mọi mặt hết á em thấy em thương mẹ em mà có đôi phần em thấy nhiều em làm mẹ mẹ ruột của em buồn luôn á giống như là nhà gần mà ừ. thì lễ tết hay này kia thì em giống như là em lại tặng cho mẹ trước chẳng hạn đi à. rồi cái mẹ ruột em á thì lại biết cái kiểu mà hay nói chơi thôi là trời ơi nhiều khi thấy còn thương hơn tao nữa <laughs> <laughs> nhưng mà thật sự ra là thương hai mẹ như nhau ừ. dạ. như vậy thì quá tốt luôn ha cách chăm sóc con cái thì sao có hợp nhau không cũng hợp là nói chung ra là thời đại giờ chăm con cái kiểu như là như bây giờ chứ không phải như hồi xưa mình thì sống là kiểu cũng như hiện đại thành ra cũng ừ. không đến nỗi mà nhưng mà chồng à. cũng còn trẻ rồi mẹ chồng cũng à. còn hiện đại chỉ gặp có những mẹ chồng lớn thì cũng hơi khó phải chăm sóc theo cách của mẹ chồng có giờ la nó gì để chuyện nó chăm con nó không chăm sóc cho con kỹ lưỡng không không nó kỹ lắm nó còn kỹ hơn tôi nữa nó kỹ dữ lắm cho nên á hả là là không nói thiệt mình nói ra người ta nói mình á thì nói tốt con dâu quá chứ thật ra thì nó cũng dung vén lắm dạ. à, và từ hồi nay mấy năm rồi chưa chưa mẹ chồng nàng dâu chưa bao giờ mà nói là chẳng hạn như cái nhìn khó chịu cái thôi chứ đừng trên chị nói kiểu như nhìn khó chịu thôi mình cũng không có nó thật à, tại cái gì hai mẹ con đôi khi cũng giống là mình nóng nhưng mà mình kìm được tại dạ. vì con bé này nó trẻ nó nóng nó không kìm được thôi chứ mình nóng thì mình kìm được dạ. cho nên cái gì cũng ấy là kêu nói thẳng liền à không có để trong lòng cô dâu nóng tính hả dạ em nóng, nóng tính lắm. lắm cái kiểu là phải có chuyện gì đó thì mình mới nóng thôi chứ không phải là kiếm chuyện hay là vô cớ nóng có giờ nóng trước mặt mẹ chồng chưa dạ chưa, chưa bao giờ nóng với mẹ chồng chưa bao chưa. giờ nhưng mà nóng với chồng thì có thành ra <laughs> cái chuyện mà nóng với chồng là chuyện bình thường thực chất mà nói thì à, cái chuyện ai cũng nóng tên vấn đề là ta kìm như thế nào thôi bởi vì khi mà đụng chuyện thì cũng cũng khó lắm vấn đề là cách đối nhân xử thế trước mặt mẹ chồng hay gọi là giận cá chém thớt á đôi khi mình nóng chồng mình la um sùm trước mặt mẹ chồng mình nóng con mình la um sùm mình đánh con trước mẹ mẹ không chồng bao giờ em cái không này bao là giờ. không không nên dạ. thôi còn chuyện nóng tính thì chuyện đó chị chắc giống như là ở rồi. thì em có nóng tính trong thậm chí với chồng luôn ừ. thì ở chỉ ở trong phòng thôi chứ không nhiều lúc bao giờ nóng mà... thì mình cũng nghe em nó nói lại thôi là có nghĩa là nhiều lúc vui vui cầm gì phán cái đó vậy à. thôi <laughs> chứ uh, giữa mẹ chồng nàng dâu chưa có một điều gì nó mâu thuẫn chưa. trực tiếp với nhau đúng dạ. không dạ chưa bao giờ ừ. để xem coi chồng uh, em có nói điều gì không nha bây giờ chỉ trong con trai nói gì đây nè <laughs> trai trai sống khép kín lắm à ngày được vợ báo tin mà tham gia chương trình à, mẹ chồng nàng dâu á mình cũng rất là bất ngờ nhưng mà mình cũng cảm thấy vui vì thông qua chương trình này nữa thì à, à, mẹ mình và vợ mình lại được hiểu nhau nhiều hơn lúc đầu thì hai mẹ con có thể là chưa hiểu nhau nhiều lắm nhưng mà dần dà về sau thì mình thấy hai người càng hiểu nhau càng quý mến nhau điều đó làm cho mình rất là vui thì mẹ và vợ mình nói chung là hai người rất là tuyệt vời không đối với mình thì không quá quá hoàn hảo không còn phải có ý kiến gì nhiều nhưng mà thì thông qua chương trình thì cũng xin à, gửi đến à, mẹ và ba mẹ hai bên là chúc sức khỏe chúc vợ ngày càng xinh đẹp gia đình mình ngày càng hạnh phúc và sớm mong có thêm một thêm thằng nhỏ nữa bây giờ la nó nó cũng không trả lời thành ra mình cũng không biết là là nó có nghe mình hay không nữa à vậy đó cho nên là hôm nay lên là cũng chủ yếu để nghe cái clip này nó nói những gì nó nói gì thấy làm sao thì nói chung nó thấy nó nói vậy thì thấy là gia đình nó cũng hạnh phúc rồi vậy thì mình cũng mừng nó mong vợ nó đẹp nữa ra đó mà đẹp nữa thì à, có nhiều người gọi là theo đuổi à. theo đuổi dòm ngó là cái lúc đó chồng nó ghen nữa là mệt lắm á thực sự em cũng chả có đẹp gì đâu mà mẹ lại suy nghĩ như vậy thôi ừ. thì bây giờ nói chung ra là có dâu đẹp á thì cháu nội mình nó đẹp dạ cháu nó như tây vậy đó à lấy à. là mẹ chỉ muốn chị đẻ nữa trai cũng ờ, cũng sói ca lắm à nhìn cũng thư sinh lắm á à, linh nghĩ rằng cái, cái cái tình cảm của mẹ chồng nàng dâu á càng ngày càng đầm đà hơn yêu thương nhau nhiều hơn tốt và chúng ta cứ phát triển như thế rồi cảm ơn uh, mẹ chồng nàng dâu đã đến tham gia chương trình hai mẹ chồng ôm nhau cái nào mong muốn ừ. à, điều gì sẽ à, xảy ra trong tương lai những tương lai có thể mình chia sẻ với nhau trong lúc này bây giờ là mẹ chỉ muốn là con à, thứ nhất là bớt nóng tánh vậy đi ha để cho gia đình con là im ấm hạnh phúc mà gia đình con im ấm hạnh phúc là mẹ vui rồi chứ mẹ không cần gì hết tại vì con làm dâu mẹ bao nhiêu năm con biết tánh mẹ rồi Dạ. à con thì con mẹ tuyệt vời quá thì con chỉ không có muốn gì hơn là chỉ muốn mẹ dành thời gian cho bản thân mình hơn dạ bớt lo lại cho gia đình một chút xíu tại vì em chồng thì cũng đã lớn hết rồi mẹ em mẹ lo toan trong gia đình quá. lắm mẹ tham mẹ ừ, việc quá tham việc quá cảm ơn hai mẹ con tham gia chương trình một kỷ niệm gửi tặng gia đình ha dạ, chúc gia đình sức khỏe hạnh phúc và thành công trong cuộc sống cô đó là tên là Nguyễn Thị Hiền cô năm nay được 59 tuổi dạ. Ừ, hiện sống ở Đức Linh Bình Thuận dạ chào hai MC chào khán giả à, em là Bùi Thị Thu Hòa năm nay em 28 tuổi em à, sống tại ở quận Bình Tân à, hiện tại là mình làm dâu được bao nhiêu năm rồi chị à, em à, làm dâu của mẹ được 2 năm 2 năm cũng mới đây thôi ha à cô ơi cái ngày ngày đầu tiên mà cô gặp à, con dâu tương lai cô á cô ấn tượng như thế nào thì hồi à, cũng như hai đứa nó quen nhau rồi nói chung là bé đây nó cũng có một đời rồi cũng có một đời chồng rồi nhưng mà nó giấu thằng con trai nó cũng giấu nó nói là má ơi à, để cho con dắt bạn con về thì à, là à, mình cứ nói ờ à, thế con cứ dắt đi à, thì lúc đầu thì dắt về nó không có nói là bé đã có gia đình rồi lần sau nữa nó mới về nó về à, là điện về nó nó thôi giờ con nói thiệt với má là con cũng à, quen với con ba con bé hòa đó nó có gia đình rồi nhưng mà à, má cho con dắt về nha rồi cô à, nói là thôi con cứ dắt về thử coi ba má coi thử như thế nào rồi cái là nó đưa về tôi hỏi là con có con chưa bé này nói dạ con cũng thưa thiệt với bác con cũng đứa có một đứa con là 3 tuổi rồi đó, bây giờ thì nếu mà bác đến thì, thì con gửi con con về cho mẹ con thì là tôi nói là không nếu như vậy là à, bác không chịu đâu mẹ đâu thì con đó chứ đừng có làm như vậy tội nghiệp với đứa nhỏ đứa dạ. nhỏ lúc nào nó phải cần tình thương mẹ hay quá cô thấy con dâu cô tính tình thế nào có hợp với mình không à nó thì tuyệt vời rồi à, tuyệt à, vời à, cũng lo cho bà mẹ chồng rồi chu đáo Ừ, từ miếng ăn đến giấc ngủ hay là chắc gì đó thì thấy cũng được vậy sống qua là ừ, hai năm thì thấy tính tình nó nó cũng được nhưng mà có cái tính là hơi nóng chút xíu mình sẽ nói chuyện nóng sao ha <laughs> chị ơi cái ấn tượng đầu tiên của chị đối với người mẹ chồng của mình á như thế nào chị dạ thật ra thì à, lúc đầu là à, chưa có về chưa về thì à, lúc đó hai đứa em cũng đi ừ, dạo dạo chơi ở ngoài đường thôi thì chồng em mới nói là lúc đó kêu để đợi xíu anh gọi về cho má đã tối nào cũng gọi về hỏi hỏi thăm nói chuyện cho má đỡ đỡ buồn á nói má ơi con có quen nhỏ này nè mà giờ nó nó nó nó có chồng nó ly dị rồi được không thì lúc đó nghe qua điện thoại là má kêu chứ mày có điên không mày biết bao nhiêu đứa mày không quen mày mày mày nghĩ sao mày mới lớn mà mày đi quen nhỏ có chồng rồi chi vậy nói tới đó cái chắc là ảnh mở lo biết mình nghe rồi cái anh kêu thôi mệt mới quá cái tắt máy cũng lâu sau cái anh nói thôi đi về nhà chơi đi à, về nhà anh chơi đi à, má anh hiền lắm không sao đâu mình nghĩ trong bụng kêu ờ, bà nào mà không hiền con con trai của bà nào cũng kêu má mình hiền hết á chứ đâu có bà nào là là dữ đâu về thì mình cũng nói chung cái cái cái tâm lý là mình cũng đã có một một đời chồng rồi thì cũng làm dâu rồi thành ra cái cái tâm lý là mình cũng biết là ừ, người ta cũng mưa mình đâu thành ra cứ kệ mặc kệ cứ buông buông á được cái là lúc đầu thì à, má không không thích hay có thích thì mình không biết nhưng mà không có có tỏ vẻ ra là ừ mình mình hằng học hay mình ghét hay là ừ, ờ, mình ờ, biết là con đó nó có gia đình rồi mà bây giờ mình không ưa thì mình cứ nói thẳng ra hay gì hết nói chung là không có tỏ vẻ gì hết nói chung thấy cũng dễ thở cô cảm giác là đây là một con dâu có cá tính không hồi mới gặp á ba nó nói sao chưa cưới mà sao bà không kêu nó dậy lo cơm nước rồi hay là thứ gì tập lần đi rồi á, ừ. mới nói là thôi kệ nó đi ông ơi nó à, lâu lâu nó về một bữa thì thôi cho nó ăn ngủ thoải mái thì công việc mình hàng ngày mình làm mình cứ làm thì để nó con nó, nó ngủ vì nó cứ ngủ riết rồi là dậy xong nó thấy trời khoảng 9 giờ rồi con ơi dậy đi con ăn cái gì má đi chợ mua nó cho con ăn à. thường quá <laughs> cái à, nhưng mà ăn xong ai rửa chén dạ, ăn xong rồi thì nó ra nó rửa à. nó rửa rồi là cái thôi con đi lên con chơi để bắt rửa cho à. rồi lên luôn lên luôn rồi từ đầu cuối má làm hết hay quá nó cũng vô tư à, má biểu sao là nghe vậy à không nó ừ, ừ thôi má cứ lên đi để cho con làm không có nó thôi dạ không má, má biểu sao thì nghe cũng phải vô tư mà có cái về làm À, về dưới thì xài nước giếng mà lúc đầu mà lúc mà con về đó thì à, hình như là mới có máy máy bơm ở đây thôi máy bơm lên thôi còn chưa hồi trùng sách tay đó hồi đó thì sách tay mới đây thôi thì sách giếng lúc đó kéo mình, kéo mình, mình, mình kéo kéo kéo mình chẳng biết kéo sao hết trơn á rồi rồi bỏ cho má kéo luôn rồi, rồi thì má muốn làm gì trong lúc ở chung như vậy thì có những cái mâu thuẫn nào nó phát sinh ra không anh nghĩ rằng với một người cá tính như em mà nếu như mẹ mà không có nhường nhịn thì chắc cũng dễ có nhiều cái mâu thuẫn lắm á dạ mâu thuẫn thì không có mâu thuẫn á nhưng mà có cái là như vậy nè ví dụ như ờ, con thì con coi ờ, giống như là là mẹ ruột rồi ờ, mình nói gì hay làm gì mình không nghĩ mình cứ nghĩ là mẹ mình cứ nghĩ là người thân của mình là gì không có nghĩ là mà má chồng nữa à, như như lúc trước thì mình khép nép ăn nói hay là bất cứ cái gì á là ý là mình cũng sợ ờ, còn bây giờ thì từ khi mà mà mà gặp được má thì uh, mình thấy là không không có gì kêu là khoảng có khoảng cách đâm ra cái tính mình thì nó, nó nóng tính nhưng mà mình nghĩ mình nghĩ đơn giản quá thì nói ra làm cho cho cho bà buồn thì thấy bà khóc cái mình cũng khóc theo mình <laughs> nóng tính nhưng mà được cái là cũng nóng tính nha cũng cũng nóng ờ, quá coi nào nó la mẹ chồng không ờ, bác có la luôn la luôn hả ừ, la luôn la sao nhiều lúc đó là thí dụ mình lau nhà à. nó là lau nhà nó kêu má có đó nãy có cái đó mà chưa sạch nó kêu chưa sạch tao lau lại đó cái nói sao trời cái chiêu thì đó thì má chưa sạch bây giờ má lau lại đi đó nó là mình vậy đó còn có vụ mà ví dụ ờ, giặt tả cho em bé thì mình đổ xà bông ra mình giặt bốn nước rồi cái bữa đó là sao không biết nó cầm ra nó nói má ơi cái áo này cái khăn này hơi dơ cái rồi nó tao sáng tao giặt máy nước rồi mình giờ thôi dơ cái nghĩ thì cũng buồn mình nghĩ buồn mình nghĩ là mình có tám đứa cháu rồi mà mình giặt vũ thì mình lo cho con cho dâu cho cho con gái mình nữa mà sao là không đứa nào nó nói mình sao bữa nay mình giặt đồ cho nó là nó nói là... mình dơ có nào ờ, dâu la rồi giận bỏ về không đó có chứ có luôn có luôn hồi đó giờ ờ, con nghe chuyện mà mẹ chồng la con dâu con dâu giận bỏ về lần đầu tiên mới nghe cái chuyện mà con dâu la mẹ chồng mẹ chồng giận bỏ về lạ thiệt á ừ, ờ cái rồi cô cái em nói thôi mày nói tao chơi rồi thôi để mày giặt đi bữa khác mày giặt tao không giặt nữa cái bắt đầu sách sách về sách về cái kia thôi mày ở đây mà lo cho con ờ, cho cháu mà giờ con không ý con không ưng thì thôi má đi về cho nên nó nắm cái giỏ nó kéo lại nó nói thôi má con lỡ lời thôi con xin lỗi má thôi má ở lại với con đi má đừng có về Ủa, khóc luôn à, khóc luôn khóc lầm rầm luôn á cái có ông chồng nó hơi nóng mà nó với chồng nó mỗi lần mà gây lộn là mình sợ mình sợ mình nói là ừ, thôi con ơi ừ, má hồi nãy má nói vậy đó thôi bây giờ thôi má ở lại thôi má không khóc nữa rồi mà lát nương long nó về nữa thì con đừng có nói gì cũng chuyện gì không có xảy ra để lỡ lỡ hai vợ chồng nó qua nó lại mà nó nóng lên thằng kia nóng là hai đứa đập được trời, trời ơi đập đâm đâm luôn mình cũng sợ mình bệnh yếu tim mà đó có nào nó đập đồ hai chồng đập đồ trước mặt ờ, mình không có luôn ừ. lúc đó cô dám cản không cô đứng vô đứng vô cô nhảy vô cô đứng ngay cái chỗ đập thôi mày đập tao rồi đừng đập đồ đồ mày đập đây thì tụi bay phải sống thôi cái thôi giờ con thương má ông có nó kêu thương con thương má nhiều lắm nay thương má thì thôi con bớt bớt lại mới cái tính nóng lại má vô đây cũng vì con vì cháu mới ở thì thấy vợ chồng mới hạnh phúc nói chuyện à, à đứa lớn đứa nhỏ vợ nói chồng nghe chồng nói vợ nghe là có đó là hạnh phúc điều má mong muốn nhất thì má sẽ ở lại cho tụi con còn nếu mà tụi bay làm vậy sao tao đi về tội nghiệp bà già quá rồi một cái chuyện hết sức là nhạy cảm đó là con riêng của em ở ở chung nhà đúng không dạ. vậy thì cái chuyện mà chăm sóc con cái gì đó có ờ, đồng quan điểm hay không à, má con á thì ở dưới quê á, mỗi lần lên á thì đa số là bà chăm đứa lớn là đứa con riêng của em còn à, cái con bé mới đây á, thì nó mới được có 4 tháng nhưng mà có những cái như má góp ý á, thì có những cái hợp lý thì con vẫn theo còn có những cái nó không hợp lý á, thì con vẫn gạt ra con vẫn nói là cái đó không được ví dụ như mình mình nói không được nhưng vẫn giải thích cho má là ừ như vậy không được như kia không được cái tình cảm giữa hai bà cháu, hai bà cháu như thế nào bao giờ nó có xảy ra một điều gì không cô có có một hồi có một lần mẹ nó thường thường ở dưới ba nó dưới hoài á lo cái thể hình rồi chiều chiều á là cô phải có cái trách nhiệm là cho cháu ăn mà bữa đó à, cháu nó nghịch quá nó kêu à, ăn cơm mà ăn cứ cứ cái điện thoại với tivi dồn miết mới nói là thôi con lo con ăn cơm đến rồi, rồi mẹ con lên mẹ con dắt con đi học nó không chịu bướng cái à, cái cô cứ dội cô cầm cái điện thoại lên cô dọa nó cô nói là không con không ăn cơm thì bà nội điện cho cha với mẹ lên quýnh con nó nghịch quá nó lấy điện thoại nó chọi bể luôn bể cái màn hình luôn nó chọi xong rồi nó biết nghĩ nó kêu bà nội con lỡ rồi ờ, thôi ờ, bà nội đừng có nói ba mẹ con nghe con xin lỗi nội thì nói vừa xong là mẹ nó vừa vô mẹ nó vừa vô mẹ nó nói sao sao con khóc vậy nó kêu con đập điện thoại bà nội mà con xin lỗi bà nội rồi bà mẹ nó nghe mẹ nó kêu ờ, sao vậy má thì vậy là cô cứ kể lại hết là sự tình như vậy đó cái bắt đầu tức quá tức quá cái nó quýnh con nó nó quýnh con nó là mà mình thấy như vậy đó quýnh con nó mình thấy đau lòng thôi nó lỡ rồi chị thôi thì bỏ đi nó quýnh quá cái nói nó không nghe không nghe cái tức quá cái đòi đi về luôn rồi khi mình đánh con mình trước mặt của mẹ chồng giống như uh, những người lớn tuổi người ta hay nói là một cái sự dằn mặt á dạ đánh lại đánh lại thì nói chung cái hôm cái đợt đó đó là lúc đó là con cũng cũng đang bầu đang bầu thì lúc đó cũng rất là mệt nữa tối về đó thì nghe như vậy mình cũng tức rồi cái đánh nó mà mình có cái là khi mà mình mình nói những cái gì mà mình mình là lúc mình đang bực bội á là mình không bao giờ mình kiềm chế mà mình không có nghĩ được lúc đó là mình nên xin lỗi hay gì hết thì mình bà kêu về thôi cũng để cho bà về luôn mà rồi cái uh, mẹ con vẫn vui má vẫn hiểu là có cái tính của mình nó là như vậy rồi nên là rồi má cũng không có buồn rồi để xem ờ, chồng của em sẽ tâm sự gì với ờ, hai mẹ con nhé cái câu chuyện làm cho mình khó xử nhất à, nhiều lúc thì về quê hay chồng có nhiều lúc về quê chơi à, anh em về nhà chơi thì cũng có, có mâu thuẫn với là cãi lộn với anh chị à, lúc đó lúc đó cũng có à, ba bà mẹ mà em cũng thẳng thắn nói chuyện to tiếng với anh chị à, làm cho mẹ chứ ba cũng buồn và anh cũng buồn lắm những lúc mẹ lên chơi á thì mẹ lên nấu cơm hay là làm gì bất chí cái việc gì của mẹ cũng như cái gia đình mình á nên à, em đừng có như mẹ cứ có sai làm sai hay cái sao sao thì em đừng có có la mẹ hay gì á cứ để cho mẹ mình cứ để im đi như những lúc à, mẹ nấu à, nấu như nấu cơm à, nhão hay à, trái à, ăn à, hay quên nem à, nem mẹ mình thì nhiều lúc cũng đôi khi trí nhớ không còn hay <laughs> không nhớ gì á những lúc có mẹ cái có dạy thì em đừng có la mẹ đi làm anh cũng khó xử cái chuyện đó nên anh cũng không dám anh cũng không nói em nói chung là la nó la thì nặng quá nói nói lớn tiếng hơn dạ. À. nếu mà nó la thì thì thì Đánh nó sai còn này ví dụ như mà ờ, má nấu mà dở là hay nói trời má nấu dở quá nói luôn vậy đó hả dạ mình hay vậy hay là bữa nào mà má nấu cơm chưa sống á thì đó má nấu cơm có chín rưỡi à lúc mà con dâu nói vậy cô thấy sao hồi đó à, con buồn buồn cái nấu cho mà ăn bị chê quá à bữa khác nấu đi nói vậy rồi bữa sau em cũng nấu thôi Ê, bây giờ mình xem à, ông xã của em mong muốn à, thay đổi điều gì nha à, mình mong muốn à, vợ mình á à, à, à, đừng có có lớn tiếng quá à, đừng có có thẳng thắn rồi nói chuyện to tiếng với gia đình anh chị hay ai cũng vậy Ờ, mong muốn em ờ, thì bớt cái tính nóng lại à, hay à, la con à, nói mẹ những câu nói khó nghe vì nhiều lúc mình muốn vợ về chơi với gia đình để cho nó nó sung túc nhau mỗi lần về cũng không được vui nhiều lúc mình muốn về quê lắm để cho mẹ vui mà nghĩ lại vợ về lúc nào cũng có chuyện hết mình buồn cũng không nhiều lúc cũng không muốn về quê lắm còn à, mong muốn với con với mẹ là mong muốn mẹ hiểu dạ con nhiều hơn à, tại vợ con có tính à, hay nóng tính thẳng thắn nói thẳng à, nên mẹ đừng có buồn mong mẹ à, hiểu hai vợ chồng con à, và muốn cho mẹ à, lên à, sống chung với tụi con à, nhiều khi à, vợ chồng con à, à, mua gì cho mẹ ăn thì mẹ cứ ăn đi à, mua đồ hay cái gì cho mẹ mặc hay sắm sắm sửa cho mẹ thì mẹ cứ cứ nhận đi chứ đừng có tiết kiệm quá thì vợ chồng con giờ có điều kiện rồi à, lo mẹ được à, ngày nào thì mẹ cứ cứ hưởng ngày đó thấy ông trọng nói vậy á em thấy sao <laughs> dạ đúng đúng con muốn thay đổi gì không à, nói chung là cái tính thì hồi giờ đó là dạy rồi cho nên muốn thay đổi liền chắc cũng khó nên là <laughs> quan trọng là từ từ thứ nhất thứ hai nữa cũng hiểu nhau thì nó dễ cũng biết là mình thẳng mình nóng nhưng mình không có gì thành ra chính vì vậy mới được à, được à, má thương nãy chồng có nói là nhiều khi muốn về quê lắm nhưng sợ gì về quê nhiều khi em nóng tính quá xảy ra nhiều chuyện nó không hay gia đình thì cái điều này là nghĩ cũng phải thay đổi sớm bởi vì à, lâu lâu phải về quê thăm ông bà cha mẹ rồi anh chị em mà về thì nó gây ra chuyện đó chồng không về luôn cũng tội nghiệp chồng đúng không dạ, nói chung là mong á má thì không không có gì xấu má tốt hoàn toàn hết nhưng mà như ờ, như mà chị nói đó là khi mà má lên á mình mua sắm bất cứ gì ngon từ đồ ăn cho tới quần áo thì má hay tiết kiệm không không không không ăn hay là không mặc rồi ví dụ như có những cái tour du lịch đó là nó rất tốt để cho ba má đi ờ, nghỉ dưỡng nó cũng không đi sao cô không đi cô đi sợ con nó tốn kém nó mua rồi mà nó mua rồi lỡ rồi thì, thì ngày ra nó nó kêu lần này mới đi như lần khác con đừng có mua đi mình tốn kém cái thôi cái thời gian à. tiền bạc nó con để lại con lo sửa rồi cho em thôi con cháu nó đủ điều kiện nó cũng thể hiện cái tình cảm cái ờ, tình thương của mình mình cũng ờ, đi không sao nếu mình không đủ điều kiện chắc nó không lo đâu ha cô cũng nên đi để ờ, mình hưởng thụ tuổi già chứ ừ. cô mong muốn điều gì với thay đổi con dâu mình không cô thì cô, cô muốn hồi nãy thì cô cũng đã nói rồi mong mong muốn nhất á là một điều nhất á là không bao vợ chồng nó ít ít cãi lộn lại ít nói qua nói lại lại là một bớt cái tính nóng lại cũng như là bớt nói lớn á nói là con người mình đàn bà mình con gái đó đi làm vợ thì mình phải nhỏ nhẹ ăn nói cho nó giản dị đó, với chồng dạ. đó là điều mong muốn nhất và là nữa là cho vợ chồng được hạnh phúc dạ. cảm ơn à, cô rất là nhiều thôi nãy giờ mẹ chồng nói vậy đó em có hứa gì với mẹ không dạ hứa là sẽ à, thay đổi nhưng mà chắc à, phải thời gian dài thôi hứa với con dâu giờ chồng nó đi nữa mình đi đi du lịch <laughs> dạ đúng rồi giờ dạ ngày má hứa là thôi giờ ba má cũng già rồi thì con cứ đi tới đi ba má chơi luôn đó đúng rồi đó như vậy đó đó cái này quên cái quyền lên dạ đúng, đúng rồi. rồi đã lên tivi rồi hay là hứa cái gì là phải thực hiện đúng cái đó. rồi hai mẹ con à, ôm nhau cái này nào hy vọng trong thời gian sớm nhất con dâu sẽ thay đổi bớt nóng tính đi còn mẹ chồng thì nãy hứa rồi đi chơi chơi tới đâu mẹ đi chơi tới đó dạ. gửi tặng một kỷ niệm của chương trình à, chúc cô à, thật nhiều sức khỏe chúc hai vợ chồng hạnh phúc nha dạ cảm ơn dạ chào mc cường linh dạ. chào mc lê lộc tôi tên võ thị kim liên sinh 1966 sống à, ở tại tây ninh à, em chào mc quyền linh chào à, chị mc lê lộc và dạ, chào quý vị khán giả Em tên là Nguyễn Thị Văn Châu Em uh, sinh năm 1988 và dạ, quê của em là Bạc Liêu Bạc Liêu làm dâu Tây Ninh Dạ Bao nhiêu năm rồi? Dạ được 3 năm rồi Những ngày đầu tiên mà cô gặp à, con dâu tương lai mình á Cô có thích không? Hay là có ấn tượng gì không? Hay là không thích điều gì? Ngày đầu tiên con trai dẫn về Dạ ờ, à, Thấy bé này cũng à, dễ thương thì à, sống à, ở thành phố mà về đó thì à, cháu nó làm mình thấy cũng gọn gàng lắm mà ăn mặc rất là bình dân thấy ấn tượng liền hả à, cũng mới hỏi bạn gái của con nó về nó nó về nó cho vậy chứ mà mày thấy như thường thường nó có, có, có giống như diễn trong cải lương không con ô chị là bên cải lương hả dạ. sợ vậy á à. cũng cũng sợ có nói nhiều khi đó, nó diễn xuất vậy chứ nhiều khi không phải đời thì nó khác nữa cái ấn tượng đầu tiên của chị á dành cho mẹ chồng những ngày mà đầu gặp nhau á à, ấn tượng đầu tiên á thì trước khi được về nhà thì ờ, ông xã cũng đã nói rồi ông xã nói là mẹ khó tánh lắm cái mình cũng sợ sợ chết mồ không biết khó tánh làm sao đây không biết nữa giống như mấy bà già xưa <laughs> không biết nữa cái xong cái về cái thấy thấy lúc đó mẹ thì ờ, cũng im im ít có nói lắm tại vì chưa có thân chưa có quen cái mẹ ít nói cái mình cũng sợ sợ nhưng mà khi mà ở lại chơi mấy ngày cái mẹ cũng tạo điều kiện cho mình nói vì à, hỏi thăm gia đình rồi này kia vậy đó để tạo điều kiện cho mình nói chuyện rồi mình mình gần gũi với gia đình vậy đó cho nên thấy mẹ cũng dễ gần mà đâu có gì đâu mà khó thì ngày đầu tiên dẫn về thì nói thì à, cô rất là là là thích tại vì cái máu của cô nó cũng đam mê vậy ồ oh. thì mẹ chồng à, nàng dâu chắc có lẽ cũng có ờ, bao giờ hát chung chưa thỉnh thoảng thỉnh thoảng thỉnh thoảng đầu giờ mình vô mình làm bài xong ca cho nó sơm tụ thôi xong ca giữa mẹ chồng và nàng dâu bắt đầu như bưng hòa tình ca trên lúa nghe thoáng xa tiếng hò dòng đưa dài thôn nữ hát đưa duyên ngày mùa hàng lúa chính đã nuôi ta ngàn xưa con nước rồng rồi con nước lớn anh với em ở cùng một thôn thời gian đã bước chân quen đường mòn lòng mơ ước hai đứa vui duyên tròn dạ quá hay quá vô câu kể luôn cái coi vô câu đi con nên con muốn mượn chút hương sen ngạt ngào bay trong gió Dẫn đến mẹ yêu thương bằng cả hả thôi không được không có nào dạy mẹ chồng hát cải lương không dạ cái đó thì con chưa có dám chưa dám thì chỉ mẹ chồng gì đâu thường mà vậy mà hai mẹ chồng hè với thằng dâu hát chung lắm ha dạ. à, coi có lẽ chắc cũng hợp ha hợp, dạ. hợp nhau về chuyện à, ca hát thôi còn nhiều chuyện còn cần phải phải nói nữa đúng không cô làm dâu sao cô nó giống như lúc đầu gặp mặt không những ngày làm dâu á đầu tiên cũng giống luôn giống chứ học ra gì diễn trong cải lương không phải diễn giờ <laughs> là tốt rồi sợ lúc đầu mấy ngày đầu về nó diễn à. tới chừng về làm dâu nó khác xa là mệt lắm á đúng rồi tại vì con để thấy là bà mẹ chồng hay định kiến con dâu làm trong nghệ thuật á sợ là con mình sẽ bị khổ này kia nọ đó hai mẹ con hợp nhau về về song ca rồi đó còn hợp về cái gì nữa không chị hai mẹ con hay chở nhau đi mua giải cho may đồ đâu, đâu cũng là thợ may Ôi, Ôi trời ơi giỏi quá vậy giáo dạy ờ, là dâu mai hay sao dâu mai chú hay quá nha tại vì có cái những điểm gì mà hai mẹ con không hợp với nhau không không hợp nhau thì ờ, chắc cũng có Ví, dụ như là à, khi mà sanh thằng bé ra thì lúc đó mới bắt đầu có những chuyện mà không hợp nhưng mà cũng ít lắm ví dụ như là à, cái tánh của của của mình thì mình mình thích mua đồ cho con đi ra chợ mà mình thấy đồ nào mà đẹp cái mình mua về cho con cái bởi vậy cách khoảng chừng 3 ngày 4 ngày cái mình mua một lần cái hễ mỗi lần vậy cái bị mẹ la cái mẹ nói nói mau lớn dữ lắm mua chi mà mua dữ vậy con để mua mốt rồi nó mặt chật uổng kiểu dạng như mẹ sợ mình ờ, tốn kém với thêm cái là sợ cháu nó lớn nhanh quá rồi nhiều cái mua mà chưa có kịp mặt nữa là nó nó nó chặt mất tiêu rồi cái mẹ la nhưng mà những những cái lúc đó cái mình ờ, nghĩ không tới á cái mình mình buồn mình nói là sao mà mình mua rồi bị mẹ la như kỳ vậy mấy bà già xưa đó là hay mâu thuẫn với con dâu cái chuyện mà sanh ở cử này kia đó có bắt con dâu phải ờ, gọi là nằm than này kia ờ, hay gì không cô không con không có nằm than nữa con con phải đắp trầu trên mặt á hơ phải hơ đắp lá trầu mặt cho mắt nó khỏi sưng ừ. à đắp lúc hoài đó hả trong vòng mùa một tháng mà vẫn mười mấy ngày trở lên mới hơ lận con dâu nó cũng khó chịu thằng nó cũng khó chịu chứ tại từ giờ nó chưa có làm chuyện đó nó nghe nó cũng ngột ngạt nó thì lúc đầu à, nó cũng nghe lời mà không biết là trong lương tâm đó là nó có buồn mình không mình không biết chứ mà nó cũng phải nghe tại vì à, nói là con là con người của con chúng con sanh đẻ rồi con ra ngoài mà con xấu là không có thể lên sân khấu mà để hát ca nữa mọi người ta cười thì con dâu nó sợ ừ. không biết nó sợ nó làm hay là nó nó nó nó nghe lời mà nó làm đó mình cũng không biết mà nó vẫn làm rồi phải làm hay là ừ, ừ, em có ờ, buồn điều gì khi mẹ Hay ép là sợ mẹ ừ. phải làm dạ cả hai tại vì ờ, em vừa sợ bị cái hậu sản sau này á rồi một phần là do tại vì mình chưa có biết cho nên á, là mẹ nói gì thì mình cứ nghe chứ mà em thắc mắc là những cái cái việc đó là như thế nào chị là giống như là khi mà à, ấy là có một cái lò than như vậy nè cái xong cái đốt than lên rồi xong cái lá trầu á cái lá trầu không của mình á cái để vô vậy này cho nóng lá trầu không mà sau đó cái hơ lên trên mặt ừ. rồi hơ lên trên mắt để sau này cho nó đừng có bị sưng á rồi ngoài cái việc đó rồi mẹ còn phải bắt mình làm thêm cái gì trong à, lúc sinh nữa không có mẹ là mẹ bắt nhiều lắm mẹ bắt xong rồi à, à, mẹ bắt kiên cử ví dụ như là không có được uống nước đá rồi không có được ăn đồ chua hoặc là à, không có được tắm mà không có được gội đầu nữa trời ơi không được tắm bao lâu dạ một tháng trời ơi vẫn xong <laughs> dường như vậy vẫn xong không cho tắm tháng luôn vẫn tắm được chứ sao, lý do sao không tắm cô tại mình mới xanh vậy thì cái chân lông mình nó hở ra à, thì tắm trong cái tắm thì nó, nó thấm nó nước vô đúng không chứ mà hàng ngày vẫn xong xong rồi lao rồi nó vẫn sạch bình thường xong xong mồ hôi ra nó rít rít nó khó chịu lắm mà không tắm mà lao nhá vậy em có bị áp lực không dạ à, lúc đầu thì ờ, cũng cảm thấy khó chịu tại vì người ngọn mình nó nó không có được sạch sẽ ừ, nhưng mà mẹ nói là nếu như mà tắm nhiều quá thì nó sẽ bị sau này bị bệnh vì em cũng sợ sợ thôi cái em ấy em, nghe lời mẹ nhưng mà à, ví dụ như mà <laughs> nhưng có lúc nào em chịu hết nổi ha à. lén cái, gì đúng không <laughs> em lén vô toilet <laughs> lén vô toilet cái em nhúng cái khăn vô cái em dắt cho nó nó khô cái em lao người em à, mẹ mẹ em kỹ lắm nha mẹ em gình luôn á em ngồi trong đó mà hơi lâu một chút là mẹ hỏi chứ châu tắm hả châu đâu có mẹ con đâu có tắm con con con đi toilet chứ đâu có tắm vợ <laughs> chồng thương con dâu tới mức vậy luôn ha à, hai người à, có khi nào phát sinh một cái mâu thuẫn nào mà không giải quyết được không khó giải quyết không cũng ờ, ờ, có một hai cái chuyện nhỏ thôi cũng như cái vấn đề đi mua sắm cho con mà lạ hoài vậy thôi không có gì trơn chuyện mà nuôi con thế nào cũng xảy ra con à, cháu nuôi thế nào cũng à. xảy ra chuyện đó à thì à, nuôi con á thì bây giờ cháu nó được 22 tháng thì hai chồng hay đi lắm hai chồng hay đi làm mà vất vả nhiều khi làm nghệ thuật mà ban đêm cũng vẫn đi ôm con theo nhiều khi ở dưới vũng tàu hay là ở trên đà lạt hay là đi các nơi xa, xa nữa cũng vẫn ôm con theo thì bà nội thì thương mà nói bây giờ đem về cho mẹ nuôi thì thỉnh thoảng như làm ở xa ở campuchia rồi thì đem về xa quá đem về còn gần ôm con theo hết trơn à không cho mẹ giữ nói mẹ giữ cực thứ nhất mẹ cực thứ hai nữa nhớ con chịu không nổi xong mà nội giữ nội cũng buộc cũng nhớ cái cháu chứ bộ dạ cũng thử ừ. rồi đó cũng thử gửi về cho mẹ khoảng chừng được ờ, nửa tháng là nhớ quá rồi cũng đi về sách lên à <laughs> nếu cái gì mẹ không thích thì mẹ hay la lớn tiếng như lắm và châu nghe được cái chuyện đó châu cũng rất là, là bỡ ngỡ rồi à, cái à, vấn đề mà mình cảm thấy nó khó khăn nhất là vấn đề ở cử nó nó gây cho hai mẹ con một cái như là một cái sự khó chịu mẹ thì à, chăm sóc con cháu theo cái cái cái cách ở dưới quê còn châu thì đọc um, trên mạng trên đồi có những cái cách mà nó chăm sóc bà mẹ sau sinh nó hiện đại hơn đó hai người bị bị là như là bị mâu thuẫn về cái vấn đề mà chăm sóc sau sinh như vậy không cãi nhau lớn tiếng nhưng mà cảm giác khó chịu cảm giác như vợ không có không có có, có thích cái việc đó và không không có dám nói với mẹ và châu cảm giác như bị stress trong những cái ngày đầu sau sanh đó. một cái vấn đề nữa đúng là sau khi sanh thì giữa mẹ chồng với nàng dâu là nó xảy ra nhiều cái cái cái bất cập mẹ mẹ chồng thì theo phong cách ờ, cái cách chăm sóc của những người ở ở dưới làng quê đó nó đơn giản còn châu thì mới sinh bé đầu tiên cho nên là là cái kinh nghiệm nó vẫn còn um, rất là là là thiếu thốn không biết cách nào để mà, ừ, mà cho bé bú mà là, là không khóc nữa đó thì xảy ra cáu gắt và thường hay la nạt bé lúc mà bé không ăn hoặc là ép với lắm không ăn thì bắt đầu gào khóc lên thì cảm thấy khó chịu và nạt quát đó cũng là một cái cái tính mà ừ, xấu của châu những lúc đó mình giận lắm mẹ thấy vấn đề đó mà mẹ cũng cũng không có đồng ý lắm lo con trước mặt mẹ chồng vậy sao em dạ đâu có đâu có chồng em, em mới nói đó gình gình la ở đâu mẹ ra mẹ xuất hiện bất tử xuất hiện bất tử luôn hả lúc có giận không thấy la cháu mình giận không không có giận mà và la lại con dâu phải la lại con dâu ừ. À. em nó còn nhỏ lắm nó còn biết gì đâu nếu con có muốn ờ, cho em ăn thì con cũng phải ờ, nhỏ nhẹ với em chứ con nạt nộ em em đâu ăn được thôi để đó mẹ chiêu cô là gì vậy cô nhiều khi cô ngồi cô hát cô hát cho em bé nó nghe vậy đó thì tự ăn luôn chuyện chăm sóc á chuyện mâu thuẫn mời cô thì cô muốn chăm sóc theo kiểu mà truyền thống của ông bà mình ngày xưa còn với châu nữa châu muốn chăm sóc theo kiểu hiện đại mới thì cái chuyện đó có khi nào tranh cãi không cô không có tranh cãi à, nhiều khi nhiều khi cũng phạt ý cũng phạt ý con dâu mà thì à, mẹ chồng mới nói là con phải nghe lời mẹ Để ra ngoài tháng rồi con muốn làm gì làm Chỉ còn bây giờ trong tháng rồi để cho mẹ chăm sóc chứ Nếu vậy thì mày buồn mày đi về Cũng ngoan ngoãn nghe lời Lúc mới sợ vậy thôi chứ cũng lòng cũng tức ờ, đúng không? vậy biết có tức không mà <laughs> dạ, lòng mình dạ. cũng biết <laughs> Không dám tức à, Em sao em lo gì? Ừ, có những cái à, ví dụ như là những cái giống như là Trời thì rất là nóng Mà em thì em muốn mở quạt Mà mẹ thì mẹ lại không cho mở quạt mẹ sợ là gió nhiều rồi em bị bệnh rồi không có cho mở quạt mà em thì em rất là nóng mà em thấy là nó đổ mồ hôi rất là nhiều thì xong rồi cái em cứ lén lén mở quạt em mở quạt lên cái tới chừng em nằm thiêu thiêu ngủ cái mẹ vô cái mẹ tắt quạt cái em hồi nóng quá cái mở quạt cái mẹ vô mẹ tắt nữa mẹ làm hoài vậy đó sáng vậy đó tới sáng luôn vậy đó ừ, đúng á mẹ cũng nghĩ đúng á nếu mà cứ thổi quạt và rồi ừ, bé hoài bé cũng bị bệnh đó bệnh nên là mình có thể mình chịu khó mình quạt cho nó quay hoặc thời gian ngắn thôi mấy lần sau mở là em chĩa lên trên trời không à chứ mở không có chĩa xuống đất trên <laughs> trời mở chi tại vì do cái hơi gió được rồi lên trời sao hơi đâu nó xuống dưới đây nó đụng trần nhà nó bạc xuống trời <laughs> ơi hai mẹ con có cách nào dung hòa cái chuyện mà giữa truyền thống với hiện đại vậy không cô à, thì à, ý ờ, ban châu thì thích như vậy chứ mà cô cũng ờ, làm theo ý của cô thì cô giải thích là sau này ờ, ban châu cũng hiểu được dạ. hiểu được và cũng nghe theo lời sợ sợ trước công chúng sợ xấu là phải ráng làm <laughs> thôi rồi để xem ông xã của em muốn sự thay đổi gì giữa hai mẹ con nha à, mẹ có thể nào mẹ sửa được cái thật lớn tiếng của mẹ chút xíu được không những cái gì ví dụ như mình giận quá rồi thì mình có thể ờ, nói lại với con hoặc là với ờ, vợ con mong vợ thay đổi một chút xíu đó là cái vấn đề chi tiêu mình mua quần mua áo sắm sửa này cho con là đúng nhưng mà nó phải phù hợp và nó không có bị lãng phí thông qua chương trình thì con cũng ờ, xin được uh, nói một cái lời này với mẹ và và vợ mình không có thời gian để mà chia sẻ với nhau nó nhiều nói gì không vừa ý nhau thì cứ nói thẳng với con và nói thẳng với vợ để gia đình mình chia sẻ thấy được cái sai và cái đúng trong đó để mà à, cái tình cảm gia đình nó vẫn được như thế này và trở lên cô có muốn sự à, thay đổi gì ở con dâu của mình hay không cũng thấy bình thường chứ không có gì là không hợp hết à. chị có mong muốn mẹ chồng mình thay đổi điều gì đó không dạ thì à, ờ, con cũng mong muốn là mẹ mai ờ, mốt ví dụ như mẹ không vừa ý tụi con chuyện gì á cái mẹ nói đi rồi xong tụi con sẽ sửa chứ mẹ đừng có la la cái làm tạo thêm áp lực nữa <laughs> ví dụ như mà mai mốt mà con mà có sanh thêm đứa nữa ha <laughs> con con con vẫn chấp nhận ở cử vẫn chấp nhận làm theo những cái nhưng mà ví dụ như cái nào mà nó phản khoa học quá thì mẹ bớt bớt chúng con <laughs> ví dụ như ta không tắm tháng hả nó nói cho lố cho không tới đâu <laughs> nó sợ nó tính vậy chứ còn đâu mà tới tháng trời tôi tính từng ngày không có tắm nó khó chịu lắm chứ bộ rồi cảm ơn cô rất là nhiều à, cảm ơn linh em hứa điều gì để cho mẹ chồng có thể vui vẻ hơn hạnh dạ. phúc hơn dạ con hứa với mẹ là à, từ đây về sau á ví dụ như con mà có muốn mua cái gì á thì con sẽ nhớ tới cái lời của mẹ à, bớt bớt lại <laughs> Cái để mà, ờ, nếu mà không nghe lời mẹ mẹ la to là giật mình rồi nha <laughs> Rồi mẹ có hứa gì với con dâu không? Rồi sau này sẽ nói nhỏ cho con dâu bớt sợ à, <laughs> Rồi hai mẹ con ôm nhau thế nào Rồi cảm ơn à, hai mẹ mẹ chồng nàng dâu đến tham dự chương trình Gửi tặng một kỷ niệm của chương trình nhé dạ. Chúc cho cô thật nhiều sức khỏe dạ. Chúc cho hai vợ chồng hạnh phúc Và phát triển trên con đường nghệ thuật